là ờ, chính rồi ờ, ok ok được rồi đó chính rồi. xác rồi đó nghe nó okay. hợp lý liền luôn á thì ngày hôm nay nè bạn ơi mình đã mời sammy vào trong đây để gọi là chơi chung với mình một cái mini game mấy bạn ơi và như anh em cũng đã đọc tiêu đời rồi thì chắc các bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì vậy đúng không ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với mini game death run nha mọi người nha và hình phạt dành cho người thua cuộc trong cái mini game này đó chính là gì thì các bạn đọc tiêu đời các bạn cũng biết rồi đúng không và hình phạt dành cho người thua cuộc đó các bạn đó chính là sẽ bị úp kem vào trong mặt nha các bạn nha đó tàn trời ơi ấp một phát là cho cái mặt trắng xóa luôn á phong ơi ờ, đúng rồi nữa mặt đó. mệt nghĩ bởi vậy á bạn nhớ không thì cách đây hai năm trước các bạn thì chắc bạn cũng nhớ rằng mình đã từng làm một cái video đó chính là ai thua sẽ bị ấp bánh kem vào trong mặt các bạn nhớ không và cái video đó mình đã là người thua cuộc <laughs> và mình đã bị sammy ấp bánh kem vào trong mặt <laughs> mình rất là buồn luôn cho nên ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ báo trù báo trù mấy bạn ơi đó mình sẽ trả thù Lần sammy này mình nha. sẽ bị là ấp mèo gọi là bị ấp băng kem mạnh hơn nữa ok ờ. ok được rồi cứ gáy đi để xem có ai sẽ là người bị ấp bánh kem đây rồi ok chúng ta không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau video thử thách thằng nhã bạn nha let's go rồi thì bây giờ à, ở bên đây có cái phần là người chơi nè là, là là cái người chạy nè và người tấn công nè thì Sammy à, chọn bên nào? Hả? Tôi à, tôi chọn à, là người à, thôi người người chạy đi. Tôi Ok. chạy nhanh lắm tôi chọn Rồi, nữa. vậy cho Sam chạy nha. Ok vậy Phong sẽ là người tấn công. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau bấm vào nút bắt đầu. Và để xem coi ai sẽ là người thua cuộc đây Rồi ok <laughs> Và chúng ta đã cùng nhau đến với map đầu tiên Đó chính là map thủy cung mấy bạn ơi Thì ở bên đây bạn thấy là Sammy đang ở bên đây nè Còn mình thì ở bên đây nè Nhiệm vụ của mình á là mình sẽ phải tấn công Sammy bằng những cái bẫy Mình sẽ bấm vào những cái nút này nè Nó sẽ tạo những cái bẫy nha các bạn nha Và nó sẽ tiêu diệt Sammy Và nếu như Sammy vượt qua hết cái bẫy của mình thì coi như mình sẽ thua À, à không quên mất vẫn sẽ vượt qua được nha nhưng mà để xem coi người nào gọi là chết nhiều hơn thì người đó sẽ thua nha các bạn nha ok <laughs> rồi sammy sẵn sàng chưa sam sẵn sàng rồi nhanh lên đi tôi đi phát qua liền trời ơi mấy cái bẫy Đây này cho mấy đấng đích à bẫy dành cho mấy đứa nít hả ok bạn rồi tôi mở phòng nè ba hai một đi qua đi sam qua đi sam cái bẫy này bẫy gì ta bẫy gì ta ui qua đi sam này thì Chị dạ. qua nè dạ. Dạ, chết chưa này thì qua nè chết chưa tôi cha mẹ nó thôi cái gì mà chơi mày gian dữ vậy <laughs> đó vậy là sammy bị một lần chết nha các bạn nha Ôi. ok bạn ấy tơ bạn ghép với mình là sammy bị bị một lần nha ôi kìa ôi qua đây đi qua sao qua ủa gì qua sao vậy hả ờ ủa chỗ đó sao qua ta à đây đây đây đây <laughs> tôi bờ rồ quá bờ rồi á tôi khóa lại luôn nè đó có một con cá nóc kìa Sam ơi, sau lưng Sam có con con, con cá nóc kìa. Sợ quá. Ui giời cá nóc này, mày sẽ ra coi, mày sẽ ra coi nha, không chơi cắn cắn cắn nha. À, Ôi. Vậy là Sammy đã vượt qua mạng thứ hai rồi, cay quá ta. Ok, uh, rồi, tiếp. Mày làm gì ta? Mày làm gì ta? Chơi gì đây? Bắt cua hả? Bắt Trời cua Sam. ơi. Thề luôn, bây giờ tôi qua cái ông gặt chứ gì rồi, dễ không? Uh. <laughs> uh không có chuyện đó đâu ấy ừ. rồi xong luôn Ê, chết rồi leo leo leo leo ấy cái gì vậy trời ơi leo leo ấy cái gì vậy trời ơi trời ba có cua được ai bắt này thì liêu liêu rồi xong ờ, chết ba lần luôn yeah anh ơi đánh bắt cua gì đâu bắt cua gà dễ sợ chứ mọi người Eo quá quá bốn lần <laughs> đó bạn thấy mình ghê chưa bốn lần luôn nha bốn lần luôn nha rồi hên thôi cái này do do tôi xui thôi hiểu không okay, cái này gì đây đúng không? Okay, nước lao va cái gì cố lên mạng cuối rồi kìa nhanh lên nhanh lên quyến quyến đi quyến đi tôi không có dễ bấm nút vậy đâu bạn ơi ừ. trời ơi lên lên lên lên lần tôi cho trời ơi tức quá mấy bạn ơi rồi ok bạn ơi vậy là sammy đã vượt qua được cái map đầu tiên với bốn lần bị té nha bạn nha ok và bây giờ tới lượt phong nha rồi phong sẽ vô trong uh, ờ, tim chạy vô ok rồi ba hai một luôn vô ui cái này được tăng tốc độ hả hay vậy <laughs> ok bạn ơi sammy là bốn lần đúng không để coi phong sẽ là mấy lần nha bạn rồi sammy bắt đầu đi sam rồi hơi không làm gì hơi Đấy Em Còn lâu Gì vô rồi mà Còn lâu mới bắt được tôi nha Kêu cho Ok chạy chạy ừ, ừ, cái này đâu rồi À em ôm là cho ông nụ banh chắc Chống mặt banh chắc Banh chắc Banh chắc ai Ui Bên này là mấy con cá nóc Bên này là mấy con cá nóc Nó tấn công tôi ấy da à. ấy da ấy da Rồi thua chưa Thua đi Không thua được Không thua được Con cá nóc ra chỗ khác mày Chỗ khác chạy e qua đường rồi qua đường rồi hey. rồi hey. hey. rồi hey. tôi làm chết trơn á để tôi qua ông làm được cái gì trong trò bắt cua này này coi làm cái trò gì rồi hey. ai cái gì thế chưa ủa gì kỳ vậy làm chết ơn á đi bắt cua gà thấy bồ à cần gì ông bạn ngồi ông múa cần gì ông bạn ngồi ông múa ui ui còn Bắt lâu nha tôi chỉ mới té có hai lần thôi bạn <laughs> ơi ok gì kỳ ê từ từ cái này chắc phải ba lần không nghĩ tôi té có hai lần thôi ờ ha bùa ghê <laughs> một Ê. chậu dừng hai lần đâu Ê. bạn ơi Ê. Ê. Ê. Ê. <laughs> Ê. Ê. lâu nha sam còn lâu nha sam trời ơi ok ok vậy là mình đã vượt qua với hai lần nha tức cười luôn à Rồi ok bạn ơi Và tổng kết màn một Thì Phong đã vượt qua map với hai lần bị té Còn Sammy là đã vượt qua map với bốn lần bị té nha Vậy là Phong vẫn hơn hai điểm ừ. mấy bạn ơi <laughs> Trời okay. đất ơi Rồi bây giờ ờ, anh tiếp uh, màn số 3 nè Để Sammy muốn chọn là Sammy bên nào anh kia, qua anh kia, qua anh kia Tức quá Ok bạn, ok bạn Bạn rồi. này tôi sẽ thắng Ui rồi, okay. đây Ván tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với uh, màn ở trong gọi là ngục tù nha các bạn nha Thì đây, mình sẽ bấm bắt đầu cho Sammy nè Rồi ok qua đi Sam Qua đi Sam Ôi. Ôi. Qua đi Sam Qua đi Sam Ôi. <laughs> <laughs> Làm gì vậy Làm gì vậy <laughs> hey. Dạ, làm gì vậy hey. Trời ơi Sao mới qua được rồi Bro dân bro cái Tức quá bạn ơi tức quá Cái này là gì đây qua à, Cái này cái ra đó chứ gì Trời ơi qua đi tôi không bấm nút đâu hứa vậy ừ. ông ông bấm nút làm cái gì ông phải làm gì tôi mà bấm nút ha tôi mà bấm nút là tôi sẽ làm bấm nút là tôi sẽ làm ấy nó gì trời ơi ông trả lời đi trong lúc người ta đang nói trong lúc người ta đang nói chạy qua luôn vậy trang gian vậy bà nội trời ông trời ai vậy ông chuyện đi trời tôi nói tiếp nè ok thì trong lúc trong lúc trong lúc mà ờ, bạn uh, ờ, ok bạn ơi thì trong lúc các bạn ơi thì trong lúc mà mình uh, gọi là đang nói chuyện cái này á thì Sammy chắc chắn chắc chắn sẽ chạy qua và mình sẽ canh bấm đâu và mình sẽ canh bấm đâu Ây, trời ơi tức quá cô nhìn đi cô nhìn cô nhìn nhìn đi không được đi tức quá cô nhìn đi cô nhìn cô nhìn nhìn đi không được đi bà đứng lại mà không được đi trời ơi bà nhanh chạy nhanh quá bà chạy nhanh quá à tao ghen rồi bà vượt qua được hai map của mình luôn bạn ơi bà chạy nhanh quá bà vượt qua được hai map của mình luôn bạn ơi cay thiệt sự luôn á rồi tôi muốn nói chuyện tiếp nè đó nhảy qua đi không bấm nè không bấm đấy không minh đấy ngu gì bấm rồi <laughs> nhé mà cứ nhảy qua đi yên tâm đi tôi làm gì đâu mệt Sammy nè Sammy nè mệt Sammy nè Sammy nè Đấy không cái Vẫn sẽ bị một lần các bạn ạ Vẫn sẽ bị một lần nha Ủa sao gì cũ luôn vậy à, Sammy không luôn điểm hồi sinh à, Chết Sammy với tôi chết Sammy với tôi Chết Sammy với tôi nè à, Chết Sammy với tôi chết Sammy với tôi Chết Sammy với tôi nè Trời ơi Không luôn điểm hồi sinh rồi Chết hai lần Chết hai lần Chết hai lần Ủa Hình đó hình đó hình đó hình đó trời ơi lên, lên, lên, lên, lên, mình bị lừa bạn ơi ok không sao dù gì thì sam cũng bị té hai lần rồi nha mới hai lần thôi ủa sao cái này lâu vậy chỉ qua luôn đi không sao đâu ủa liệp lượng xanh ở đâu có lưu đâu cái này không có chữ lưu không có chữ lưu chữ lưu kìa bà không chịu lưu đâu bên này nè không có có nút kìa ông nội nè bên này ê bà lừa tôi ê bà lừa Nè bạn Ê, Bà lừa tôi Ê, Bà lừa Biết lại Chơi ăn gian Chơi ăn gian bà lừa tôi Ok rồi qua đi qua đi cho qua đi cho qua lưu cái nước hồi sinh rồi thôi đi à, không có nước hồi cho qua rồi đó rồi hứa nha hứa ờ, tôi đứng xa này thấy không <laughs> ông cánh năm mét cho tôi tiếp cái đông chạy tới với cái cột nè đứng xa nè đứng xa lắm rồi đó ông mà nhấn nút ông sẽ bị ngại heo suốt đời yên tâm đi tôi đứng xa mà yên tâm đi nhánh lên Oh no! Oh no! Trời ơi, chưa cái đồ con người gian dối. Con người mà gian ăn gian nó dối mọi người ơi, nhìn kìa cái khuôn mặt kìa. Xanh lè xanh lét như xì châm á. Này nhìn mặt ông lưng lèo vậy. Đứng máy rồi? Tôi bị đứng máy rồi sao mày? Sao ông? Thiệt, đứng máy rồi. Tôi bị đứng máy hay sao mày Tính quá Sao vẫn chưa qua được cái trời ơi Chưa qua được ơi vẫn chưa qua được luôn hả Cái gì vậy vậy Ai thì đứng máy Trời ơi xào xạo Ok Trời tiếp gian Tiếp đây Cái này nút đỏ này là gì ta Tức ghê luôn á Như con người gì đâu á Tiếp đi nếu như mọi người ông quay clip vậy ủa sao đuôi tôi sao đuôi tôi có cái đuôi này không ai cũng thấy sao mông tôi có cái đuôi này không không thấy không tôi không thấy vừa tôi thấy á qua đi nhanh lên có ờ. thời gian quá Ui. Này thì chết ạ à. Bùm <laughs> Này thì chết ạ à. Bùm Trời ơi một phát banh chành luôn Ôi, ôi, ôi, Trời ơi không được Tức quá Núp tiếp núp tiếp núp tiếp Lần đi xin Ê qua đây qua đây Chứ cái trò gì không à Này cung tên là chứ gì Thôi này tôi bấm luôn á cho bà qua nó qua nhanh Tôi cho rồi Ôi cái gì Trời ơi Sao té vậy à, Vẫn té vẫn té nha Ôi ăn kìa ăn gan nè ăn gan nè ăn gan nè zombie đuổi zombie đuổi nè đuổi nè quýnh nè quýnh nè ôi cái gì ăn gan nè ăn gian ăn gan nè ăn gian à chưa luôn để hồi sinh chưa luôn hồi sinh chưa luôn à, chết thêm lần nữa chết hơi nhiều nha sao luôn mọi người tức ghê luôn ồ oh, tôi bọc cánh nó cũng không ra được chạy đâu cho thoát chạy đâu cho thoát nhảy qua đi <laughs> nhảy qua đi cái này nó chậm lắm nè nhìn nè nó chậm như thế này nè phải <laughs> không đó nhưng mà vẫn bị vẫn ờ. bị vẫn bị thôi còn lấy lại gì vậy con làm gì vậy tôi bấm cho bà qua nó qua nhanh đi tôi sợ Vậy tôi, tôi qua luôn hả? Ê, tôi biết từ nãy giờ bà bà cũng bà cũng chết nhiều lần rồi chơi mà cũng không thắng được đâu. Ôi trời ơi. Trời ờ ngon qua đây được đi, nó chuyện với tôi. Ờ một tí nữa tới lượt tôi chạy cho bà coi. Ở sao ơi, sao lưng Sam có gì kìa? Ôi trời ơi, tức. Ở Sam ơi, sao lưng Sam có gì kìa? Ôi trời ơi, tức quá vậy mà không lừa được bà bạn ơi, tức thiệt. Cay thiệt sự nhảy qua đi nhảy qua đi sao nhảy qua đi nhảy qua đi không kích nổ đúng không đúng rồi đó nhưng mà phải cần có thời gian nó mới nổ nếu bà chạy nhanh qua được thì giật bà chạy nhanh qua được thì giật <laughs> không cần đâu không cần đâu tôi nghĩ là cũng không cần lắm đâu nó chưa kịp nổ bà té núp núp núp ôi núp chưa hiện ra nữa núp núp núp núp núp hiện ra đi núp ơi hiện ra đi núp nó chưa hiện ra không chịu nhảy qua đi nha tí nó té nè Ủa, Ờ tính ra tôi chưa kịp bấm nút luôn sao ơi là <laughs> trời Lúc nó chưa hiện ra không chịu nhảy qua đi nha tôi nó té nè Ủa Ờ tính ra tôi chưa kịp bấm nút luôn sao ơi là trời Cỡ anh Sam ơi bây giờ Sam nhảy qua đi Phong hứa không tôi không bấm nút đâu <laughs> Cỡ anh Sam ơi bây giờ Sam nhảy qua đi Phong hứa không tôi không bấm nút đâu Không hứa không tôi không bấm nút đâu ông nghĩ có một con người như ông luôn á tại sao ông có thể no no no no ừ, tôi bấm nút tiếp nè ngon chạy qua đây chạy qua đây chạy qua đây chạy qua đi sam chạy qua đi gì ta nó còn dài lắm luôn á ừ. ủa gì <laughs> ủa cái nút nhiều vậy tao lao giống nồi tôi hết bấm mới được không đó vậy chết ủa tôi hết bấm mới được không đó vậy chết ủa nó vẫn chết tại vì đằng sau lưng của bà có quả TNT tôi bấm nút thì bà vẫn bị nổ thôi bà ơi ui chạy đâu chạy đâu không chạy nhanh bằng tôi đâu ờ, qua đây ai à, vậy là ba đổ xuống đầu chắc luôn tôi thề với ông luôn á thì bà phải chạy nhanh qua bà phải hát hát nhanh qua mới được hiểu không ừ. rồi la ba nè la ba nè la ba nè sam ơi bụp bụp bụp trời ơi tôi đoán quá đúng mọi người thì quá chuẩn luôn á không ai chuẩn bằng sam mọi trời ơi quá dễ luôn bạn ơi từ nãy giờ sammy chết hơi bị nhiều luôn rồi các bạn ờ ông làm như ông dễ qua anh này bằng cái này chục cái map luôn á tí nữa tôi thắng cho bà coi ồ chắc vậy từ từ rồi, rồi qua đi qua đi qua nhanh thôi cái này nó hiện lên lại có nó có nút lại tôi bấm đó nha nhanh lên nhanh lên không bạn có thấy đường nó nó nó bị che che này tôi bị cận mà sao tôi thấy được chuẩn đường bị có nè chuẩn bị có nút nè tôi chuẩn bị bấm nút nha <laughs> không có thấy tao tao sao ra ta nhanh lên hả ờ, à, tôi có đợi đứng đây tôi đợi ông để gì nữa nó có nút rồi nè thôi cho bà qua nó thương bà từ nãy giờ bà, bà ờ, bà bà cũng bị đi. bà bà bà bị gọi là thua mấy mấy mấy chục lần rồi thôi tôi thương bà quá tôi cho bà qua rồi đó qua Trời đi ơi mấy chục lần gì trăm lần ông nào thì tôi đếm rồi trăm lẻ một cho đốm luôn phải không ôi rồi ơi nhanh lên cái đường qua không có qua được đâu mà đòi qua từ Rồi, kiếm xong, đường đây từ từ thường thường là đường bên phải là đường em nên đi đúng không rồi xong lạc luôn Ê chỉ đường giúp được không? Không thấy đường Tôi ở bên đây sao tôi biết đường nào bà nội Thôi bên, bên này nè, đi thử bên này coi À đây đây đây đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Đây Trời ơi chỉ cái coi luôn luôn nè Trời ơi khổ Nhanh. ghê á trời Rồi qua đi Không đây đây không phải đây không phải <laughs> Đây bà ông đi tôi bấm nút nè tôi bấm nút luôn cho bà coi nè bấm nút rồi đó quá đây à, ông lại rồi, rồi, tôi đang tìm rồi, được rồi, rồi. Bây tôi tìm cắp được được mấy ông lại đúng không ông tiên ông tiên mà rồi ông tôi sắp tìm được đường luôn á này tôi mà thấy ánh sáng rồi ánh sáng hy vọng á bà nước mà có cái đường bé tí tẹo nhưng mà mãi không kiếm được đường qua là sao gì à, đây ok đây, xong qua đây. chạy đâu tháng sao ơi chạy đâu cho tháng sau ơi chạy đâu tháng sao ơi chạy đâu cho tháng sau ơi chạy đi đâu cho thét hả sam ơi rồi xong quay về chỗ cũ ui rồi ui không có đẹp đâu ok chạy đi chạy ngay đi trước khi phong bấm nút nha sam chạy ngay đi không có nhát đường ông, ông thương người mì mù đường đi chứ rồi xong rồi lại không thấy đường mệt mệt không tìm thấy cái đường là không thể nào tìm thấy cái đường à đây khổ bà quá ừ. tí nữa tôi vừa có một phút 30 giây cho bà coi ờ chắc vậy chắc vậy rồi vậy nha hình in cute hết nấc, form rộng, thời trang thoáng mát, có tới 4 màu, xanh trắng đen hồng cực dễ phối đồ, chất liệu cotton cao cấp dễ dàng hoạt động cho cả ngày thoải mái. Áo Hero Team 4 món đồ không thể thiếu trong mùa hè này. Nhanh tay đặt hàng các bạn ơi. Rồi ok bạn ơi, thì như cái trận vừa rồi á thì chắc bạn cũng biết rằng là Sammy đã bị té rất nhiều lần luôn. Nhưng mà bởi vì Sammy là con gái cho nên mình quyết định mình sẽ nhường Sammy, mình ừ. sẽ gọi là không tính những cái đoạn bị bị té mình chỉ tính là 10 lần té thôi nha các bạn nha. Tại vì mình cá chắc là Sammy chắc cũng phải té hơn chục lần các bạn, chắc cũng ừ. phải hai mấy lần luôn á. Nhưng mà thôi thôi bởi vì là sammy là con gái hiểu không cho nên đó là mình nhường sam mình cho sam tính là còn 10 lần té thôi nha bạn nha chứ thôi ngồi đếm chắc chết tôi luôn trời đó các bạn hãy thử đếm coi từ nãy giờ sammy bị té bao nhiêu lần nha bạn nha ok rồi bây giờ đến lượt phong nè thôi bây giờ được phong nè rồi xong rồi okay. kìa rồi sẵn sàng để quay ông té trên dưới 10 lần không rồi ok bạn trời tôi là tôi nhường bạn á nha chứ không phải đừng có nói là tôi người lớn ăn, <laughs> ăn, con nít nha rồi ôi trời ơi quên quên quên thôi bạn ơi chỉ là hơi vô tình thôi ừ. làm gì vậy Tức quá ok không không không không được không ờ ờ, ờ bạn qua đây ờ, được ờ, không ờ ờ qua được luôn á. là là là là qua hết luôn qua hết luôn qua hết luôn qua hết luôn qua hết luôn ui trời ơi qua hết luôn qua hết luôn người ta mình qua được hết đúng không gần hết đúng không nãy trời ờ. chơi chết một lần nè chết được một lần rồi nè hai lần hai một, lần bên kia à, nè hai lần rồi hai lần hey hey hey ghê luôn á hey rồi ok tôi té có hai lần nha sao nha ghê sao mỗi chừng mới hai lần ngủ này là gì ta này à này như lava lava ấy ôi không chết nước nước nước nước nước không trời ơi <laughs> xong tôi rồi ba lần tôi qua đây ba lần hết chứ nhiều ba lần hết chứ nhiều ba lần hết chứ nhiều có ba lần hết chứ nhiều sao ơi ba lần ê ê ê ê ê no <laughs> bốn lần chạy nhanh có bốn lần thôi chứ nhiêu mới có bốn lần thôi chứ nhiêu sao 10 lần lận mà mà không cần quên rồi gì nhanh vậy em sao không này nhanh với mọi người tại sao mi nước các bạn thấy không cái pha nãy á chẳng qua mình xui mình bị trượt chân mình té thôi các bạn ơi không thôi là mình chỉ ba lần thôi là mình trượt pháp vậy bạn ạ à, đây tôi chắc ra ông thể nào qua được cái màn này ok bạn các bạn để xem nói chung là rồi. mình chỉ mới có bốn lần thôi mình vẫn mình vẫn hơn bạn 6 lần lận bạn ơi yeah. luôn á trời qua nha nha Qua tiếp nha Ê Này đâu vậy? À đây à Thử thách ông qua được đi Qua nè Nè Trời Trời ông biết lava là mùi gì nè, Úi gì vậy Sao đổ sao chị qua chứ Rồi Ờ hết bánh chay ngược lại chưa Ai kỳ à Làm gì sao Làm gì sao Nè Sam ơi Sam, Sam bấm nút này nữa sao? Ê mình chỉ ra sam chi xong mình bị kẹt rồi Ủa đó ờ. năm okay, lần mới có 5 lần ơi chứ nhiều ừ, ừ, trở lại luôn nè quá Lừa tôi biết nha Tôi win đây, tôi win đây, tạm biệt Sam, tôi win đây Ủa này À đây, đây cho chết cho đấy no, no, no. Yeah, thét được rồi Thét được rồi, thét được rồi Yeah, yeah, yeah, yeah Gì mà kỳ đó Ai xong nước quá Đứng lại, đứng lại Sammy nước quá Sam ơi Sammy nước quá Sam ơi à, Sao tôi tớm kì ta Ô đâu, ô đâu, ô đâu Mày quá, ôi trời còn một tim Ôi trời ơi Qua, qua, qua, phải, phải vượt qua được Tôi sẽ đổ tôi can tôi bấm ơi Ê, bên đây ra, ủa gì vậy <laughs> Quá luôn nè bơi xuống luôn 20 lần ông chạy có cái vèo không à ok bạn ơi vậy là chỉ với 5 lần Hay thôi nhờ. phong đã có thể vượt qua chỉ với 5 lần thôi nha bạn ơi chỉ với 5 lần thôi 30 đến 10 lần lận Trời ơi, tỉnh ra tôi còn được châm trước 10 lần Không biết tôi lần chục lần cái không Ok, bây giờ ờ. Sam muốn sao? Giờ Sam muốn chơi thêm trận nữa không? Chứ không thôi là uh, Sam thua nha Còn trận nào gì vậy? Tí cho tôi chơi đi Cái nào tôi lấy lại danh dự tôi đi Rồi, danh dự tôi bây giờ nè âm luôn á Để cho tránh trường hợp mấy bạn sẽ nói Phong là Ôi anh là con trai mà ăn hiếp con gái Thì bây giờ ông sẽ xóa hết tất cả những trận vừa rồi luôn bây giờ cho một trận quyết định luôn nếu trận này sam thắng thì phong à. thua còn nếu như ờ, mà sam thua thì phong thắng được chưa ok nghe được nè nghe ok tôi là tôi là tôi rồi tôi như vậy là tôi đã map gọi nào là... dễ dễ nha map nào mà tôi chơi được mà không chơi được không kiếm map đó cho tôi nha map sao này được ok rồi bây giờ là hay hay hay là giờ như thế này đi cho dễ nếu như mà sammy làm cho phong té uh, ờ, 10 lần thì coi như phong thua còn nếu mà phong té dưới 10 lần là phong thắng chịu không ờ giúp phong té dưới 10 lần là làm sao ta ờ hiểu rồi có đó nghĩa là sam bên đội này phong bên đội này rồi ok ok rồi ok, bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ đến với trận sa mạc nha Ôi. Trời từ nãy giờ bạn thấy không mình nhường Sammy quá trời luôn mình xóa hết mấy cái trận đầu kia luôn rồi đó bây giờ mà bây giờ mà Sam mà giết Phong được 10 lần thì coi như Phong thua Hi. Ủa gì vậy? Ủa Sam ê tao tao tao tao Ui mày quá nhanh quá mọi người. Mình bị hụt chân, mình bị hụt chân mấy bạn ơi, mình bị hụt oh, chân. No đừng nghe tôi canh Và nó tôi mà chạy được Ở cái gì? Bậy hả? Nó có bảy, Nó có bảy nó có bậy bạn ơi Nó có bảy, nó có bảy. Ồ ờ, hô hô Hai lần Hai lần lần Ok, rồi mới có hai lần thôi dạ. chứ nhiều <laughs> Ê Ê Ủa gì vậy? Ê Trời ơi Ủa sao okay. ông chơi vô phòng ông bị luôn hả? ba lần Cứ ba lần. bạn ba lần ba lần la la la la la uso yukata à. qua chào ơi tao nói bốn lần ôi trời ơi rồi bị rớt này rồi giờ sao đây tức ghê luôn quá luôn quá luôn quá luôn quá luôn quá luôn quá luôn quá luôn không nhớ hình như là ba lần hay sao ba lần té phong đã vượt qua được rồi và sammy sammy dở ẹt sammy dở ẹt Trời ơi, rõ ràng là tôi tặng cho ông Và là ông chơi da, ông chơi speed đúng không? Thôi, tại bà, tại bà nước thì có Ok bạn ơi, tại vậy ông... là mình đã trả thù được rồi Sammy là người thua Và Sammy sẽ là người bị úp bánh kem vào trong mặt à, Ông chèo đó, tôi muốn ấp ông cả Tên tên tên tên đó thì bây giờ người nào thua thì người đó sẽ bị úp nguyên cái dĩa kem này vào mặt uhm. à, cơ hội trả thù của mình đến rồi bạn ơi Tôi không, biết, tôi không cần biết Sammy thua là Sammy phải chịu đúng không bạn Năm trước cũng vậy Mình thua mình bị úp bánh kem vào mặt rồi Bây giờ đến lượt Sammy Sammy phải chịu à. Sợ nỉ Đừng làm Không Không Phải úp phải úp phải trả thù nghĩ vậy mà không còn không, không, không thương tiếc tôi vậy nhưng mà bây giờ cái này là thử thách đúng không các bạn thử thách thì đã nói là thử thách là chắc chắn là phải thực hiện rồi bây giờ ít nhất phải có một trong hai người bị úp nữa không ông đi không bà thua sao mi thua bạn ạ à, sợ sợ sợ cái này sợ gì bánh kem thôi mà gì đâu thôi ập vào mặt xong đi tắm đồ mà lắm không biết thôi rồi thua rồi bánh kem <laughs> không bị dị bánh kem ăn không nổi xạo hay xạo không có ai bị dị ứng bánh kem hết bạn sự xạo bây giờ nha mình đã nói rồi cái này là thử thách à mà quên đã cái này là thử thách của bọn mình bọn mình làm thôi mấy bạn ở nhà đừng bắt trước nha các bạn nha đừng bắt trước nha bánh kem là để ăn nha các bạn nha đừng bắt trước nha cái này là bọn mình đang thực hiện thử thách nha ok đây thôi không nói nhiều nữa sao bây giờ à thường sao lắm thường sao lắm nhưng mà không sao đâu sao à úp một lần úp một lần rồi thôi ok nhắm mắt lại nhắm mắt lại bắt nạt tôi tôi cũng chơi không bắt nạt gì bắt nạt thua là chịu thử chịu chứ sao nhắm mắt lại nhắm mắt nhắm mắt thiệt đúng rồi chơi thua không chịu chấp nhận các bạn nhắm mắt lại bỏ tay xuống bỏ tay xuống lỡ ấp mặt tôi ra ủa thì cái này phải ập lên mặt chứ hay là ập đầu nha ủa, đầu nha ok vậy thôi tôi à, tôi à, ập vô mặt vậy đó ok nhắm mắt lại nhắm lại <laughs> ok bạn ơi bánh kem nó chạy nó chạy rồi ok <laughs> mình được trả thù rồi tôi để xuống đây được không không nhắm mắt lại bỏ tay xuống bỏ tay xuống ok chuẩn bị nhá bạn nha đếm nha đếm nha <laughs> một hai sao mình thấy mình cũng thương mấy bạn mà không nở ấp luôn các bạn một 2,000 years later. À, <laughs> trời ơi, khổ tôi quá mà mấy bạn Ủa sao có mặt ông vậy? Sao mặt tôi? Chứ bây giờ Sammy khóc vậy sao tôi nở úp vô mặt Sammy được? Chứ bây giờ Sammy khóc vậy sao tôi nở úp vô mặt Sammy được? Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha Anh hứa là sẽ không nuốt lời, điều mới nói ra Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta không muốn cách xa nhưng mà cái này là thử thách mấy bạn fan yêu cầu cho nên là mình phải làm các bạn hiểu không đúng không cái này là thử thách mà nhưng mà mình không có nở úp bánh kem vô mặt Sammy các bạn ạ à. <laughs> cho nên là mình phải úp vô mặt mình không thôi là mình sẽ không thực hiện được thử thách các bạn hiểu không à, nhưng mà bánh kem ngon quá ăn <laughs> à, ngon không nhưng mà cái này là bọn mình đang thực hiện thử thách cho nên các bạn nhớ là không được bắt trước nha bánh kem là để ăn thôi để voi voi chét chét đi nha các bạn nha ừ, đây là bọn mình đang thực hiện thử thách thôi nhưng mà Ừ, bánh kem ngon thiệt ờ. Đây là đánh ra từ năm trước năm nay cũng bị ấp luôn á Ừ năm trước tôi bị ấp và năm nay tôi cũng bị ấp mấy bạn ơi Tôi ấp xong cái tóc tôi nó buồn xù luôn Ok Thôi coi như là bọn mình đã thực hiện xong thử thách của mấy bạn Và bọn mình à, mặc dù là mình là người thắng nhưng mà mình vẫn phải bị ốp bánh kem vào mặt bởi vì là mình thấy Sammy ờ, mình thấy Sammy tội nghiệp của mình không đỡ bạn ạ à. ok <laughs> rồi vậy nha dạ. ok chưa ok chưa ok đúng không Rồi đó này thấy không cái này là nỗi khổ của những người có bạn gái đó mẹ ạ <laughs> ok thôi coi như kết thúc video tại đây đi tôi đi ăn bánh kem tiếp đây cảm biệt bye bye Hello team, hello team